Trước tiên mình à, xin chúc mừng anh em trong nhóm cũng như các anh em theo dõi kênh đã hấp được mã kèo tài 2.75 cả chặn và đặc biệt là mã kèo tỷ số 3-1 dành cho Barcelona trong trận El Clasico. À, và hôm nay sẽ có trận đấu chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19 à, giờ 30 trận đấu này mình cũng đã lên video nhận định anh em có thể vào xem để tham khảo các mã kèo mà mình đưa ra à, và tiếp theo đây mình sẽ nhận định sâu kèo thêm một trận đấu được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày mai trận đấu giữa uh, Empoli và Sampdoria tại vòng 18 giải đấu uh, ờ, vô địch quốc gia Ý Empoli đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 19 điểm có được sau 17 vòng đấu đội bóng này ghi được 15 bàn thắng và đẩy thủng lưới 22 bàn còn uh, Sampdoria đang đứng ở cuối bảng xếp hạng với 9 điểm ghi được 8 bàn thắng, đẩy thủng lưới đến 30 lần. Sau 17 vòng đấu vừa qua tại Serie A, đội bóng này chỉ mới có được 2 chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận đến 12 ờ, thất bại. Về phong độ thì ờ, trong giai đoạn gần đây, Empoli thi đấu không tệ sau 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng này ờ, có được 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Còn đội khách Sampdoria sau 10 trận thi đấu gần nhất, Sampdoria có được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua trong lịch sử đối đầu giữa hai đội thì bốn trận gần nhất Emoli đều để bị ờ, thủng lưới trước ờ, Sampdoria và cặp đấu này đối đầu thường xuất hiện rất nhiều ờ, thẻ phạt điển hình như ở 7 trên 9 trận gần nhất thì mỗi trận cả hai đều phải nhận đến trên 5 thẻ phạt. Đến với đội hình ra sân của hai đội, Emoli ra sân với đội hình 4-3-2-1 quen thuộc và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Còn đội khách uh, Sampdoria ra sân với đội hình 3-4-1-2 ờ, ở trận đấu này. Sampdoria sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ uh, Thomas Rincon vì uh, cầu thủ này đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước Napoli ở vòng đấu vừa qua. Và ở uh, thời điểm hiện tại tuy là Empoli có phong độ tốt hơn nhưng uh, anh em nên nhớ là ở hai cuộc đối đầu mới đây Empoli đều thua trắng trước uh, Sampdoria. Thêm một việc nữa là hai chiến thắng tại Serie A của Sampdoria đều trên uh, sân khách đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này